gần 2 tiếng không à Trời ơi tôi đói Ủa? chết luôn đẹp ai Trời xin lỗi xin lỗi tôi đâu có biết đâu Tính ra sáng giờ á tôi đi vòng vòng ở trong cái thành phố này Tôi đi ngắm cảnh nè Sợ tôi đi ăn nè Rồi tôi đi du thuyền đi vòng vòng Câu cá kiểu Tôi đâu biết xin cờ đâu Dễ sợ nó bắt mình trời ơi à, Ông kia tôi ra đây ngồi đây có việc gì không vậy Hả? À trời thật ra ơi. là ngày hôm nay á ra ngoài đây gặp Sim cũng chưa biết có chuyện gì hết trơn Hẹn cho vui thôi à Gì ông nội rảnh nha Trời biết vậy tôi đi ra bảo vệ trái đất ngon á trời ngồi đây nghe ông nói được mấy câu đấy thôi hả à, trời, à, giận dễ sợ luôn á trời giỡn giỡn xíu thôi trời ơi sim nè sim nhìn đằng sau lưng của tôi có gì nè đây thấy gì sau lưng của tôi không hả ủa ủa đây là đây là cái gì bà nội đằng sau lưng ở chỗ này nè bà nội mẹ à nhầm ủa khoan đây là một cửa hàng sữa nè đúng rồi đây đây qua bên đây qua bên đây tôi dẫn qua đây coi nè đây xin giới thiệu với mọi người giấc mơ sữa việt ten ten ten ten đây simi tôi biết á bà là một người rất là thích uống sữa hero cho nên hôm nay tôi dẫn bà tới đây để mua sữa hero và sữa của tôi nữa chính là sữa su su <laughs> tôi thích uống sữa su su ôi đức ơi tính ra tôi thích uống sữa hero su su lắm nha Ui, đúng rồi bây giờ nè vô đây vô đây tôi dẫn bà vô đây mua sữa vô đây vô đây đây rồi rồi rồi đâu đây xin wow. giới thiệu với sim ở chỗ này á là nguyên một cái cửa hàng sữa luôn nhìn nè có mấy có mấy bán sữa nè quá trời sữa trong trời sữa su su nè bạn ơi sữa su su á sữa hero nữa nè Ui, có tất cả các vị luôn trời ơi đúng để để tôi coi coi ở trong đây là có vị gì đây vị uh, vị dâu nè vị cam nè vị nho nè đó trời ơi quá trời ui Nói xem xem nhìn nè nhìn nè ở trên cái hộp sữa màu hồng này có in hình của anh gia gần nè đó đây là một cái anh mà tôi hâm mộ lắm luôn á trời, đất ơi <laughs> rồi trời ơi sao trong này nhiều nhiều sữa dữ vậy rồi tôi xem coi nào đây ui trong cái tủ lạnh này có sữa nè đây đây tôi phải mua cái hộp sữa hình anh gia gần mới được hộp sữa nào ta hộp hộp này phải không nhỉ à. để tôi xem coi phải hộp này không ta ui đúng nè hộp sữa hình anh gia gần nè đó là con sim sim muốn sữa nào Tôi chắc chắn sẽ uống sữa gọi là dâu của công chúa siêu xinh rồi chứ công sao công chúa siêu xinh sữa hero ừ. simmy thì rất là thích uống sữa hero còn mình thì rất là thích uống sữa su su nha các bạn nha ui có cái poster gì đây su su hero biệt đội siêu anh hùng bảo vệ trái đất đó trời wow, ơi ngầu quá trời ngầu, luôn ơi xem <laughs> ơi thôi bây giờ mình đi tính tiền đi tôi là tôi à. thèm uống sữa lắm rồi trời ơi tôi cũng muốn là uống sữa gọi là hero dâu qua đây qua đây, đây, đây, đây. À, dạ em chào anh anh ơi anh tính tiền giúp em ấy em mua mấy hộp sữa su su hero nè anh tính tiền giúp em với dạ, anh mua trời gì ông ừ, mua nhiều ơi Ủa nhiều này uống để cho cao hay gì mà mua nhiều chứ gì em trời Dạ ơi, trời. ơi Bởi vì là sữa su su với sữa hero ngon lắm Cho nên là em mua nhiều nhiều Em về bỏ tủ lạnh uống dần đó mà Trời ơi đó, thì, uh, Mua nhiều sữa uống như nãy bộ nha Em gái học hỏi em mua hộp sữa này sao đủ mua thêm đi Trời ơi Sim ơi Mua nhiều nhiều vô một hộp xuống đủ Đây tôi lấy luôn cái tủ lạnh về cho bà luôn Đây nè chạy tính rồi, tiền giúp em tính đến rồi trời ơi đại gia đại gia rồi tính tiền liền trời ơi quá tuyệt chơi rồi, dạ dạ đẹp. Trời ơi Sim ơi này thiệt không á, tôi nói là hôm nay là tôi sẽ đãi hiểu không? Tôi là tôi có nhiều tiền mà, tôi sẽ đãi Sim. Đây đây. Đây. Sữa hero của Sim nè. Sữa hero của tôi dạ đây kim cương nè anh em gửi anh rồi rồi tính tiền rồi nha cảm ơn em nhiều nha Trời dạ ơi, dạ cảm ơn anh em. dạ ừ. dạ vâng lần sau em sẽ ghé qua em mua thêm sữa su su nhớ chừa cho em cái hộp sữa mà có hình anh da gần nha em thích anh da gần lắm trời ơi à, gì đó anh bây giờ anh chừa nguyên xe tải cho em luôn bây giờ em dạ. có hàng liền đừng lo dạ vâng cảm ơn anh Ừ. Hay trời ơi, vui quá mua được sữa các bạn ơi chắc là bây giờ mình phải về nhà thôi đi hỏi sim về nhà ôi okay, ủa, cái gì vậy? Ủa? ủa cái gì mà sao không tới này hả ta cái gì mà có con tê giác nè con hưu cao cổ con voi ui ui gì vậy ủa <laughs> anh chị ơi xin lại cứu tụi em <laughs> ủa trời mấy bạn ơi một con thỏ biết nói chuyện ủa có, có chuyện gì ta ờ, có có chuyện gì vậy em thỏ dạ chị ơi bỗng nhiên tụi em đang ở trong rồi một cách rất là tự nhiên và an lành bỗng nhiên có một một kẻ xấu vào trong rừng đốt hết rừng cây sau đó chặt phá cây và bây giờ mọi người mọi người không không có chỗ ở hả dạ vâng ạ à, anh chị ơi giúp tụi em đi còn nếu không tụi em sẽ bị tiêm chồng mà không còn nơi ở nữa à, à. tụi em sợ lắm à, thôi, thôi, thôi thôi thôi thôi được rồi được rồi được em thỏ em em em đừng khóc nữa em đừng khóc nữa nha ngoan nha à, à, trời ơi sim ơi thì ra là mấy cái bạn động vật hoang dã đi đến đây là để cầu cứu Trời mình nghe nói có cái gì mà có mấy cái bọn xấu gì vô trong rừng chặt phá rừng cây rồi đốt rừng nữa thôi trời ừ, Chắc lại là lũ quái vật phá hết gọi là môi trường đấy mà Đúng rồi à. Chắc chắn là một cái kẻ xấu nào đó đang tính âm mưu cái gì đó Cho nên là hắn ta mới đốt hết rừng cây chặt phá rừng nữa trời, thiệt luôn á mấy mấy mấy bạn nhỏ nè mấy bạn nhớ là không có được bắt chước cái tên kẻ xấu này nha rừng cây á, là thiên nhiên là cây xanh á, là đem lại oxy giúp đỡ cho con người có thể hít thở được cho nên là mấy bạn hãy nhớ là không có được phá hoại rừng cây nha hãy nên nhớ trồng nhiều cây xanh để giúp cho trái đất của chúng ta càng ngày càng được xanh sạch đẹp nha bạn thôi được rồi em thở bây giờ á dạ. vì vì tất cả những bạn ở đây thì anh sẽ giúp em và giúp cho những bạn voi nè bạn sư tử nè bạn cọp nè bạn gấu nè bạn rắn nè có được chỗ ở có được khu rừng lại thì bây giờ em hãy dẫn đường đi anh chị sẽ đi đến đó để à, tiêu diệt kẻ xấu thật mà em cảm ơn anh chị nhiều thôi bây giờ không còn thời gian ở đâu anh chị đi theo em đi không được, được. Này ấy mà khoan từ từ từ từ em ơi từ từ bình tĩnh bình tĩnh hay bây giờ anh chị đi đến đó lỡ đâu bọn kẻ xấu đông quá làm sao anh chị có thể thắng lại được cho nên hãy đợi anh chị một tí hay sĩ đi bây giờ á tôi với bà hãy cùng nhau uống sữa su su và hero vô để biến hình và sau đó đi tiêu diệt kẻ xấu nha ok được thôi vậy còn chân chơi gì nữa nào Mình chính là công chúa siêu sinh Công <laughs> chúa siêu sinh Hay quá Vậy là bây giờ bọn mình đã có được sức mạnh của sữa su su và sữa hero rồi <laughs> Ngay bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đến cái sao nguyệt của cái bọn kẻ xấu kia Để tiêu diệt bọn chúng Không cho bọn chúng phá hủy cây rừng nữa Được rồi Thỏ Bây giờ em hãy dẫn bọn anh đi đến đó đi Dạ vâng ạ à, Hướng này ạ à. Ok đi thôi Hay. Mình nhất định sẽ xử tội cái bọn kẻ xấu này Đi nhanh lên Thỏ ơi ok bạn ơi cuối cùng thì mình cũng đã tìm được đường đến được căn cứ bí mật của cái tên kẻ xấu à, kẻ xấu tên tên là gì ta tôi quên mất tiêu rồi à công công chúa xinh xinh cái tên kẻ xấu á tên tên là gì ạ rồi ở cái tên hắn ta gì nhớ mày còn không nhớ hắn ta tên là quái vật ba boy À đúng rồi cái tên ba boy á bạn ơi Trời ơi đúng rồi tên ba boy nha bạn nha Và bây giờ bọn mình cũng đến được căn cứ bí mật của của của hắn ta nè Mà sao căn cứ bí mật này nhìn có vẻ hiện đại ghê luôn á bạn Nhìn máy móc các kiểu nè Ủa mà nó có cái cục gì trắng trắng chạy qua chạy lại từ nãy giờ ta Cái này là gì vậy Ây da Ui Ui cái gì vậy Ui ôi ôi Ui lại trời Trời ơi à tôi biết rồi cái này không phải không phải là cái cục gì trắng trắng đâu cái này là cái lưỡi cưa á sim ơi cho nó chạy qua chạy lại nè oh my god đúng rồi Ôi, từ từ từ ui nhảy qua nè trời né được rồi nhảy qua nè nhảy qua ấy ấy ấy ấy trời cái gì vậy ui ui ui ui trời trời coi coi coi coi chừng nha công chúa sinh cái cái cái cái cái này nó dễ trúng lắm đó ôi ôi ôi ôi ok ok ôi trời ơi cuối cùng cũng qua được rồi may quá xém nữa là lén nữa tôi bị mấy cái lưỡi cưa nó chém trúng rồi hay ơi mà sao cái con rồng này của tôi nó cũng qua được rồi. con rồng tôi nó giỏi quá vậy ta ờ cái nó con rồng còn qua trước ông luôn á gia đình trời nó ơi gì vậy là do từ nãy giờ tôi qua mà tôi chưa có uống sữa su su á tôi mà uống vô cái đùng đùng đùng đùng đùng là thế nào nha tôi cũng sẽ tăng sức mạnh tôi qua được liền thôi chẳng qua tôi nhường sim đó tôi nhường công chúa siêu sinh đó dạ Ủa? rồi ok con nào tiếp theo nè mà còn cái chỗ này chỗ nào ta giờ mình đi đâu nữa ủa sao đường cục vậy? ủa hình như là lên lên trên này thì phải bí mật gì đó chứ đây wow wow trời ơi nhìn nè nhìn nè công chúa sư sinh ở trên đây là nguyên một cái căn cứ bí mật có máy tính rồi luôn nè ôi chỗ này có cái cửa vậy nè ui ơi hình như là mình mình phải đi quanh bên qua qua bên đây nè nhưng mà nhưng mà làm cách nào qua được giờ hình như có mật mã hay sao á tôi nhập uh, thử sinh nhật của tôi vô coi 22 tháng 2 năm 2001 phải sinh nhật của tôi ông ta được không ta rồi. Hình như không được. được. Trời ơi. Vậy chứ bây giờ tôi phải làm sao giờ? Tôi kiếm thử coi để tôi Ê, dùng công chúa siêu sinh. Như... Ừ? Bây giờ á cậu hãy thử uống sữa hero vô sau đó cậu sử dụng sức mạnh tinh mắt và cậu nhìn xung quanh coi nó có nó có ừ. cái gì ừ. để mình giải mã không? Để tôi. Ừ, đâu đâu đâu đâu. À, năng lượng bảo vệ trái đất. Ồ, được rồi, công chúa siêu sinh, cậu hãy thể hiện trước đi. À. Tôi coi coi đây không có gì cả ấy phan tôi cảm giác ở trong mấy cái hộp này có một cái gì đó ông có gì hả coi. đâu tôi xem coi ui nó có tờ nó, nó có một một cái quyển sách gì nè ủa mật ờ. mã để tôi xem coi ui đây nè đây nè trời hay quá công chúa siêu sinh ơi ê bạn bạn nè à, bây giờ bạn bạn bạn bạn bạn đọc đi bạn đọc đi tôi nhập cho à, ok cái này là năm chín ba năm chín ba rồi nhiêu nữa sáu tám một sáu tám một ui được rồi nè được rồi nè quá quá quá đó các bạn thấy chưa không nhờ có sữa su su nên đã thông minh hơn giúp cho mình mở được mật mã nè bạn nhưng mà sao con rồng tôi con rồng của tôi bị kẹt lại rồi trời ơi trời đây đây đây, đây tôi, tôi, bấm lại tôi bấm lại công chúa siêu sinh đọc đọc lại tôi lần nữa thôi năm chín ba à. năm chín ba sáu tám một gọi qua đi đồng trời ơi con đồng này ai ok ủa lại lưỡi cưa nữa trời cái gì cái gì lưỡi cưa hoài vậy ui, ui, ui bây giờ bây giờ phải nhảy qua không sao có một cái lưỡi cưa không sao hết ủa rồi còn cái này là gì đây ủa cái này cái này là phải bắt cua qua hả trời làm sao mà nhảy qua được trời bên này nó nó dài đến như vậy mà làm sao mà qua được ôi ừ, trời tính ra mình chỉ siêu nhanh thôi chứ mình không siêu nhảy cao nha luôn Ừ ờ, đúng rồi đó ê đúng rồi không tôi khác nha tôi là là là ra gần tôi là siêu sức mạnh cho nên á là tôi có thể nhảy cao được á à, hợp lý hợp lý coi tôi nè để tôi thể hiện cho hồi nãy là công chúa si sinh thể hiện đúng không giờ tới được tôi nè uống sữa su su nè nhông nhông nhông nhông à nạp năng lượng bảo vệ trái đất rồi bây giờ bạn coi mình này nha rồi ờ, yeah. đó ghê chưa nhảy được hai lần luôn ghê chưa được hiểu không đây ui hình như cái này á là mình sẽ phải mình sẽ phải nắm lên trên cái cây cột ở phía trên này là mình nhảy qua hay sao công chúa siêu sinh ơi ồ vậy sao á yên tâm yên tâm có tôi ở đây tôi sẽ làm cho coi ok đây trời hồi nãy là tôi uống sữa su su tôi có sức mạnh này giờ coi tôi là tôi bám cái cây cây cây cột tôi nhảy lên nè hui wow thấy không tôi bám qua được nè ơi qua được rồi hay quá ở sao con rồng của tôi con rồng của tôi từ nãy giờ nó cứ rơi xuống lava hoài ta nhưng mà hình như là nó là hệ lửa cho nên không bị cháy nè qua đây đồng ok trời ơi trời con rồng này của mình nước thiệt luôn á bạn ở bên này là cái gì vậy ta mình nhìn thì mình nghĩ rằng hình như cái này là chúng ta phải sẽ phải chọn một cái cửa đúng hay sao bạn ơi hay nhưng mà hai cái cửa này nhìn ý hệt như nhau rồi à, làm sao mình biết cái cửa nào là cửa đi được trời à, thôi chắc là để để tôi thử ơi tôi thử ơi tôi chọn thử cái cửa bên này thử nha ơi ui ơi rồi xong tôi rồi rồi, ờ, rồi, rồi xong tôi luôn té xuống ba ba ơi cái Ôi. gì mới qua mà ông đã chạy vô sức sắn rồi mình phải nhìn kỹ chứ ông quên tôi là chỉ đã công chúa siêu xanh có khả năng nhìn xuyên thấu mọi thứ hả à, Trời đất đâu ơi. vậy bây giờ xem mới nhìn thử coi coi chỗ nào là là, là, là chỗ đúng nè công chúa siêu xanh Trời đất ơi, đương nhiên là bên phải rồi Ông phải luôn nhớ bên phải là luôn đúng đắn phải không? Đó, Ủa dạ, à, đâu bên phải à Ủa Ê, nhưng mà khoan từ Tính ra chỉ có mỗi hai đường thôi thì tất nhiên là đường bên trái không phải là đường bên phải là đúng rồi trời đất ơi tôi chưa kịp nói ông chạy sân sấn vô rồi chứ ôi xin lỗi xin lỗi trời à, ok nói chung á là công chúa siêu sinh là có sức mạnh tinh mắt là hơi bị ghê đó hơi hơi bị đỉnh rồi đó ok rồi qua đây qua đây, qua đây. mà ủa gì đây ủa còn này là gì ta ui ui cái này để mở cửa nè ok anh mở cửa ra hầm miếng mật hầm miếng mật wow Oh my god, cái này là cái gì vậy trời? Hey, để đi xuống bên dưới coi bên dưới này là cái gì đây Tôi nghĩ rằng ấy là cái tên ba boy này không có đơn giản đâu Chắc chắn hắn ta lại tiếp tục xây một cái bẫy gì đó để bẫy bọn mình tiếp nè các bạn ơi Công chúa siêu sinh, bạn hãy thử nhìn qua bên kia coi Bạn dùng gọi là ánh mắt của bạn, bạn nhìn qua bên kia thử coi Bạn có thấy gì bên đó không? Để tôi coi, thấy chưa? Có gì không, có gì không? Ồ, khoan, nè Dragon, tôi thấy Hả? bên kia có rất là nhiều cỗ máy gì á Cỗ máy hả? Ừ cổ máy gì ta đâu để tôi qua xem mới coi ôi trời cái chỗ này có cái cửa bằng bằng bằng, bằng sắt nó chặn lại rồi Ê. trời ơi sao toàn mấy cái thứ khó khăn vậy ta bây giờ làm sao mình qua được ba gia đình trời ơi bạn quên mất là tôi là có siêu sức mạnh hả à. giờ tôi uống sữa su su vô nhộm nhộm nhộm nhộm nhộm nhộm nhộm à nạp năng lượng bảo vệ trái đất ok coi tôi nè ui đó mở cửa ra đấy chứ rồi đi qua đi qua đi qua qua qua màu xanh này nè mình dặm vô á là mình mình sẽ bị độc hay sao á tôi thử coi đó đó heo heo heo heo heo đây là đường đi độc tố Oh my god Vậy tôi hiểu rồi Vậy là hồi nãy Simmy thấy có mấy cái cỗ máy ở bên đó Vậy chắc chắn cái đó là cỗ máy độc bởi bạn ơi Nhiệm vụ của bọn mình là phải chạy ở bên đó để tắt hết mấy cái máy đó Thì bọn mình mới có thể vượt qua đây được Cái tên ba boy này ác độc thiệt chứ Được rồi, bây giờ công chúa sư sinh Bạn đi ở bên phải đi, mình đi bên trái nha Ừ, ok ok ok ok quay. chuẩn bị nè cẩn thận nha ok ba hai một đi thôi ui yeah. ui trời ơi ui trời ơi da độc đau quá à. trời ơi làm cách tao ui có một cái máy nè có một cái máy nè ui may quá may quá ơi ơi giờ bây giờ mình mình làm sao mình tắt nó được làm sao mình tắt nó được à, rồi bấm vô đó nè sau đó tắt nó đi ok ui rồi ok xong được một máy rồi nè trời ơi bây giờ vẫn còn nhiều máy quá làm sao qua được trời thiệt khổ ra luôn á Ê, công chúa siêu sinh ơi không ổn rồi mấy cái máy này á nó nằm ở xa nhau lắm mà mình á thì mình bị mù nè rồi mình bị độc khi mà mình bước lên trên cái cái sàn nhà á nữa thì bây giờ làm sao mình có thể tắt hết được ừ ông quen là hại gia gần ông quen mất là công chúa siêu sinh này có khả năng siêu tinh mất sao nếu mà à, ông vào gọi là cánh cổng này thì chắc chắn ông sẽ không thấy gì cả nhưng riêng tôi tôi đi vào thì tôi sẽ thấy được bởi vì tôi có đôi mắt tinh anh này mà ờ à, hợp lý tại sao mình lại quên vậy ta tính ra nha là hồi nãy vào trong cái nhà tù đó thì mình ngay lập tức bị mù liền luôn nhưng mà riêng công chúa siêu sinh thì công chúa siêu sinh có khả năng siêu tinh mắt cho nên có thể thấy được đường ơ à, vậy thì bây giờ công chúa siêu sinh bạn chạy vô bạn bạn tắt mấy cái máy đó đi nhưng mà có một điều đó chính là tôi không để khỏe mạnh để có thể vào trong đấy để tắt cái cổ máy được bởi vì tôi là con gái mà đấy ờ nên... cũng đúng ha thôi được rồi ừ. vậy thì bây giờ cứ để tôi đi công chúa siêu sinh chúng ta sẽ hợp tác lại với nhau bây giờ bạn hãy đứng ở đây bạn nhìn giúp tôi coi là cái cổ máy nằm ở chỗ nào bạn hãy chỉ đường cho tôi còn tôi á tôi sẽ sử dụng sức mạnh siêu sức mạnh của tôi để tôi uh, tìm đường đến nó tắt mấy cái máy được không ok đã đó được rồi đi đi ra gần ok được để tôi được rồi bây giờ thì mình sẽ uống thêm sữa su su vô để mình tăng thêm sức mạnh nha các bạn nha nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom à dạ yeah. <laughs> mấy bạn ơi mấy bạn nhìn kìa hiện tại bây giờ là máu của mình đang tăng lên các bạn ơi bạn thấy không đó quá trời máu luôn <laughs> vậy thì mình sẽ dễ dàng vượt qua được mà không lo bị mất máu rồi được rồi công chúa sư sinh bạn có nhìn thấy đường chưa vậy tôi thấy rồi thế ở đây đang có ba cụ máy nên nhiệm vụ của ông bây giờ phải tắt ba cái máy đó nha ok được thôi vậy bây giờ chỉ đường cho tôi nha hey. rồi ờ rồi. đi thẳng đúng rồi đi thẳng đi, đi thẳng, thẳng hả rồi đó đó một cỗ máy đó ô ô ô rồi ok tìm được một cỗ máy rồi Ôi, trời ơi thiệt đáng sợ luôn á tắt cái máy này đi mới được ok tắt cái đi à, rồi ok xong một máy rồi tiếp nha công chúa xinh xinh tôi chạy tiếp nè hey. lui lui lui lại lui lại lui lại rồi để phải để phải đi để, để phải, phải hả Ui, à đây thấy rồi thấy rồi ok ok rồi tắt thêm cái máy này nữa hey. à. Rồi ok còn còn bao nhiêu máy nữa công chúa xinh sinh Còn một máy cuối cùng Rồi còn một máy cuối cùng à. Đây bên này bên này máy, Ui, à. máy cuối Ôi, cùng Ôi trời ơi mệt quá à, à, Thiệt luôn tắt mấy cái máy này mệt muốn chết luôn á Ok tắt cái nè à, Ok xong Ồ, ồ, công chúa xinh xinh Đây đây tôi đây tôi Rồi đây. con rồng của tôi đâu rồi Rồng ơi à? hình như con đồng của tôi nó bị kẹt ở ngoài hay sao á thôi cãi cãi ơi hình như trong trong đây <laughs> trong đây nó chui vô không được ok thôi để tôi mở cửa trời lại thêm cái cửa sắt nữa hả tưởng gì coi tôi nè ui ui mở mở khoan ra rồi ông nhìn kìa ừ. à thì ra đây chính là tên quái vật ba bôi trong truyền thuyết sao ừ, đến bây giờ mình mới gặp được hắn <laughs> này cái tên ba bôi kia tên nào đang kêu tôi đó hả là dạ, ta đây Công chúa siêu sinh Công nhận là các ngươi cũng giỏi được đó Dám tới địa bàn của ta sao Tại sao lại không chứ Ta nói cho ngươi biết nè Bất cứ chỗ nào có kẻ xấu Thì ở chỗ đó sẽ luôn có những người anh hùng giống như ta à, Anh hùng Anh hùng là cái gì Ta không quan tâm Ta chỉ muốn biết Tại sao hai người lại tới đây Bọn ta tới đây là để hỏi tội ngươi đó cái tên ba bôi kia Ta hỏi ngươi Tại sao ngươi lại phá hủy cây rừng Để làm cho các bạn động vật hoang dã Không có chỗ để sống hả <laughs> Tại sao hả Tại vì ta chính là chùm hắc ám Ta sẽ phá hết tất cả những cây xanh trên trái đất này Để ta xây dựng căn cứ Và chế tạo vũ khí Ta sẽ tiêu diệt hết tất cả con người <laughs> À thì ra là như vậy Ta đã hiểu rồi Hóa ra là ngươi đã âm mưu từ rất là lâu Ngươi muốn tiêu diệt trái đất Cho nên là ngươi quyết định chặt hết tất cả các cây xanh Để xây dựng căn cứ và chế tạo vũ khí đúng không Chứ còn cái gì nữa Ta vừa mới nói xong đó bây giờ ngươi lại hỏi lại là sao Ờ ha ta quên ấy ấy nhưng nhưng mà không được Ta nói ngươi nghe nè <laughs> Ngươi á mà cứ làm cái việc xấu như thế á Thì thế nào á một ngày đó ngươi cũng sẽ bị gặp quả báo cho mà coi Và ngày hôm nay <laughs> Có ta ở đây Giả và công chúa siêu sinh Bọn ta sẽ ngăn chặn ngươi lại không để cho ngươi thực hiện cái âm mưu ác độc của ngươi đâu <laughs> Các ngươi chỉ là bọn nhóc con thôi Thì làm gì được ta hả <laughs> Ba bôi à Ta nói cho ngươi biết nè Ngươi đã sai lầm rồi Mặc dù bọn ta chỉ là những đứa trẻ bình thường Nhưng mà bọn ta đã có sữa su su và hero ở đây Bọn ta đã có sức mạnh của sữa su su và hero Bọn ta sẽ không sợ ngươi đâu à, Cái gì Sữa su su và hero hả à, Được Nếu như vậy thì bây giờ Hãy xem ta đây Hả? Cái gì? người tính làm cái gì? Ơ, ơ, ơ trời Ơ, tại, tại, tại, tại sao xung quanh tới thui vậy? Ủa, ủa Ủa, sao xung quanh tới thui vậy? Hả? Ủa trời cái, cái, cái, cái chuyện gì mới vừa xảy ra vậy? Sao tự nhiên vừa rồi mọi mọi thứ xung quanh tới thui luôn mấy bạn ơi ủa chuyện chuyện gì vậy sao, sao tôi không thấy gì hết trơn vậy hả à. ui ủa, cho, cho. ủa mà khoan từ à, ủa sữa sữa su su của mình đâu rồi ủa ủa chắc là người đen bất ngờ lắm đúng không nào sữa su su và hero của các người đang ở bên đây nè cái gì <laughs> Ê, trời ơi cái tên cái tên ba bôi đáng ghét này hắn ta dám lấy sữa su su và sữa hero của bọn mình rồi Ê, trời ơi chết rồi công chúa su sinh ơi bây giờ ờ. bây giờ mình phải làm gì đây bây giờ hai lồng sữa đã bị đánh cắp làm sao tụi mình có thể khai triển được sức mạnh được chứ đúng rồi bây giờ bây giờ không có sữa ở đây thì làm sao bọn mình bọn mình có sức mạnh được trời bây giờ làm sao đây <laughs> chết rồi <laughs> chẳng lẽ chẳng lẽ bây giờ bọn bọn mình phải đầu hàng sao trời ơi <laughs> không có sữa ở đây á thì các ngươi coi như vô dụng rồi bây giờ ta sẽ tiêu diệt các ngươi và sau đó ta sẽ tiêu diệt hết tất cả con người và ta sẽ chiếm luôn cả cái trái đất này phải đầu hàng sao công chúa siêu sinh ơi giờ mình phải làm gì đây mất hộp sữa rồi bây giờ làm sao mà thắng cái con quái vật đấy được đúng rồi bọn mình sẽ không có sức mạnh bây giờ phải sao đây trời bây giờ làm sao đây ủa cái gì vậy ủa ủa cái gì vậy anh chị ơi có phải hai người bị mất hộp sữa không ui ờ, một em thỏ biết nói ờ đúng rồi em sao vậy chị sẽ tiêu diệt cái tên này và đem lại một cái khu rừng xanh sạch đẹp thật là nhiều cây để cho em sinh sống nha nha dạ em cảm ơn anh chị à. anh chị nhớ tiêu diệt hắn ta nha ok em nhất định á lo lo lo lo lo lo mấy ông sợ ta mấy ông sợ đâu rồi <laughs> cái tên ba boy kia bây giờ bọn ta lấy được hộp sữa su su và hero rồi bây giờ hãy xem sức mạnh của bọn ta đây à, à, các người các người định làm gì hãy xem đây nạp năng lượng bảo vệ trái đất bây giờ hãy xem sức mạnh của bọn ta đây hả à, cây cây sức mạnh kia sức mạnh kia là gì vậy Uah! mình cùng với công chúa siêu sinh Bọn mình đã cùng nhau tiêu diệt được cái tên kẻ xấu ba Boy đó rồi Và bây giờ bọn mình đang cùng nhau đi trồng thêm cây xanh Để giúp cho trái đất của chúng ta thêm xanh sạch đẹp hơn nữa nè các bạn Đấy hay thiệt luôn á Cái tên ba Boy này để tiêu diệt được hắn á hay, Mình phải nhờ đến sức mạnh của sữa su su và sữa hero Rất là nhiều luôn Cho nên các bạn nào mà muốn trở thành siêu anh hùng với bọn mình Thì hãy nhớ uống sữa su su và sữa hero Để nhanh nhanh được cao lớn giống như Phong Và thông minh như là Simmy nha Ok Còn bây giờ thì à, <laughs> chúng ta cùng nhau đi trồng cây thôi à Sim Đây bọn mình cùng okay, ờ, nhau trồng okay, cây để uh, giúp cho rừng sẽ được nhiều hơn ok đây nè nè sim bên này nè bên này nè đó. đây đây đây đó này okay. thỏ ơi anh nói em nghe nè từ nay á dạ. anh chị sẽ kêu gọi những bạn fan trồng cây để giúp cho trái đất thêm xanh sạch đẹp trái đất có thêm nhiều rừng cây hơn để bọn em có nhiều chỗ ở hơn nha ủa thật à em cảm ơn nhiều à ok được rồi vậy thôi bây giờ bọn anh bọn anh chị trồng trồng trồng tiếp nè trồng tiếp thế nào đây bây giờ mình sẽ mình để mầm cây xuống rồi còn còn à, công chúa sẽ sinh trồng nha ok đây đây đây, đây để nhiều cây vô ok và mấy bạn hãy nhớ là nói cương theo bọn mình là hãy trồng thật là nhiều cây xanh để giúp cho trái đất của chúng ta thêm xanh sạch đẹp nha bạn còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau tạm biệt tạm biệt bye bye